Ok thì link đăng ký ờ, tài khoản ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Sau em uh, click bấm chọn link đó thì nó là một giao diện như này. Đầu tiên nhất anh em sẽ đăng nhập số điện thoại của anh em này. Và anh em nhớ lưu ý nhá, ở là ở đây chúng ta sẽ chọn là cộng 84 nha. Tức là Việt Nam đấy. Sau đó thì em sẽ đăng nhập số điện thoại này ở mục uh, please enter a phone number này. Rồi cái nữa ở mục uh, enter a password thì em sẽ đánh tạo mật khẩu đăng nhập nha. Rồi sau đó ở mục uh, confirm the password thì em sẽ đánh xác nhận lại mật khẩu đăng nhập một lần nữa. Rồi sau đó thì em sẽ nhấn vào Get Verification Code này thì nó sẽ có một mã OTP được gửi về tin nhắn số điện thoại em đăng ký anh em tiến hành nhập đây nha rồi tiếp nữa một mã mời mã thiệu thì em giữ nguyên cho mình nha và cuối cùng anh em nhấn vào nút là sign up now này để tiến hành đăng ký một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm nha ok sau đăng ký tài khoản thành công rồi thì em à, tiến hành tải app cho mình nha anh em nhấn mục download app này thì ở đây chúng ta có thể tải app trên cửa hàng Google Play hay chính là Set Play đối với máy sử dụng hệ hành Android nha còn là App Store đối với máy sử dụng hệ điều hành iOS của iPhone này. Cũng như là anh em có thể tải à, tệp Android APK để chúng ta có thể tiến hành cài đặt nha. Ok, sau khi tải và cài đặt thành công rồi thì chúng ta sẽ có một app có tên là coinpack này. Bây giờ thì em sẽ hành à, mở ứng dụng lên như bình thường nha. Ok, chúng ta sẽ bấm chọn vào này. Rồi anh em chờ loát nha. Thì em quan sát này, đây chính là giao diện trang chủ của app à, coinpack này nha. Thì ở đây sẽ có các gói này, thì lát nữa mình sẽ chia sẻ review chi tiết từng gói cho anh em luôn nha. Và đối với app này thì chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền, nạp uh, tiền điện tử vào để chúng ta có thể đầu tư kiếm tiền nha. Vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ? Anh em nhấn mục uh, cái ví cho mình này, ở góc bên phải dưới cùng đấy. Sau đó chọn là nạp điện hay chính nạp tiền nha. Ok thì em quan sát này, ở đây chúng ta sẽ có 4 đồng coin mà chúng ta có thể nạp tiền nha. Là đồng UST này, ETH này, cũng như là BLB và TRX nha. Rồi mình nạp uh, à, USDT thì mình sẽ nhấn chọn vào UST này sau đó thì em sẽ đang chọn mạng nha thì ở đây hiện tại là có một mạng thôi là mạng uh, Tron TLC 20 này rồi thì ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví UST của anh em trên à, app này anh em tiến hành mở ví điện tử của anh em như uh, này, Chuanet này, MetaMask rồi Alert vân vân và mười mười ha sau đó có thể quét mã QR này hoặc là chuyển tiền địa chỉ ví này để tiến nạp tiền nha. ngoài ra bên dưới sẽ có hướng dẫn nạp tiền này vui lòng gửi số xu bạn cần nạp đến địa chỉ này thông qua ứng dụng khách hoặc ví trực tuyến này cũng như là sau khi gửi xong hệ thống sẽ tự động nạp tiền nào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 tương thế là gói à, một tháng này gói 45 ngày và cuối cùng là gói 2 tháng thì em sẽ tiến hành đầu tư là 3.000 U và nhận lãi suất lên tới là 72% luôn em nha. Ok để đầu tư thì em sẽ nhấn chọn vào gói đó nha. Sau đó thì sẽ là một giao diện như này. Tiếp theo thì em sẽ tiến hành nhập số tiền anh em muốn đầu tư này và nhấn vào tất cả để đầu tư tất cả số tiền anh em nhận được nha. Và đối với gói này thì em sẽ nhận được cả 24% trên tổng số tiền anh em đầu tư ha. Ok, tiếp theo thì em sẽ nhập một khẩu giao dịch nha. Vậy làm sao chúng ta có thể à, thêm một khẩu giao dịch ạ? anh em sẽ quay trở lại này nhấn mục cái ví cho mình này sau đó chọn vào hình bánh răng cưa ở góc bên phải trên cùng này nhá kế tiếp chọn là trung tâm bảo vệ này ok sau đó chọn là sửa đổi mật khẩu giao dịch nha thì ở đây anh em sẽ tiến hành tạo mật khẩu giao dịch tức là mật khẩu thanh toán mật khẩu rút tiền của anh em nha cuối cùng nhấn là xác nhận để tiến hành à, thêm mật khẩu à, giao dịch này ok rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại mục à, đầu tư nha mình đang đầu tư gói một ngày này đó nhập mật khẩu giao dịch vào đây và cuối cùng nhấn vào xác nhận để thấy anh là tham gia gói đầu tư này nha. Ok thì đó là cách kiếm tiền nhất. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách kiếm tiền thứ hai hoàn toàn miễn phí 100% nha. Anh em sẽ nhấn vào mục ờ, đội cho mình này. Thì đây chính là mục ờ, chia sẻ link giới thiệu bạn bè nha. Anh em sẽ nhấn mục ờ, mời bạn bè cho mình ha. Thì em quan sát này, ở đây sẽ có mã mời và đường link giới thiệu của anh em. Anh em nhấn biểu tượng này để tiến anh sao chép đường link này cũng như là sao chép mã mời này và chia sẻ đường link này cũng như mã mời này đến bạn bè người thân hoặc uh, link các hội nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo rồi nhóm Telegram vân vân và mời mây ha. Khi người à, đăng ký qua link của em cũng như nhập mã mời của em thì em sẽ nhận được hồng nha. Và đối với nền tảng này thì em sẽ nhấn chọn vào đây này. Chúng ta sẽ có 4 tầng đẹp nha. Đối với tầng 1 này thì em sẽ nhận được 10% từ à, thu nhập của người đăng ký qua link của em nha. Level 2 thì em sẽ nhận được 10% cộng với 1% mức không giới hạn cùng một lúc này. Level 3 thì em cũng nhận được 10% cộng với 1,5%. Và cùng level 4 thì em cũng nhận được 10% và cộng thêm 2% người dùng à, Infinitor nha. Ok thì đó là hai cách kiếm tiền chính của cho em này. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho em mục buôn bán nha. Thì ở đây hiện tại chưa có dữ liệu gì cả. Ở đây phần lịch sử thì sao? Thì cũng như thế nhá, không có dữ liệu. Rồi ngoài ra anh em có bất kỳ cỏi thắc mắc vấn đề nào ấy, thì em có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng đây nha. Ở đây chúng ta có thể liên hệ qua một trong ba nền tảng đây này. Đó ở đây chúng ta sẽ tiến hành chat nha. Ok, hoặc là anh em có thể liên hệ qua Telegram cũng như là WhatsApp ha. Rồi cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta rút tiền trên à, nền tảng này nha. Anh em sẽ nhấn vào mục rút cho mình này. Anh em truy cập vào mục cài ví nha. Ok thì đây em sẽ nhập số tiền anh em muốn rút nha. Và min rút tối thiểu ở trên app này sẽ là 3 u ha. Và phí rút ở đây sẽ là 3% này. Anh em thể quan sát ở góc dưới cùng này. Sau đó thì em sẽ đang chọn mạng lưới này. Thì mặc định đây mạng cho TDC 20 rồi. Sau đó thì em sẽ đang nhập địa chỉ ví mà anh em muốn rút tiền về nha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 Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại anh em trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Xin chào!